túi đấy em à, Tony Tiến xin chào quý anh chị nhá. hôm nay em sẽ chia sẻ quý anh chị cách à, loại bỏ ông chú già lại để thay ông chú non nhé đây là cùng theo anh à, đặng trường đây anh bắt đầu chuẩn bị anh bắt con ông chú già loại ra anh bác, sẽ bỏ cái dọ để thì em sẽ quay cụ thể chi tiết cho quý chị xem nhé thế hay thì hãy chia sẻ lên và tặng cho em Tony tiến một like nhé để em có động lực ra video tiếp theo ạ à. rồi cận cảnh cùng chuyên gia đặng trường quý chị này đây là cái dọ đấy ạ con dao đây để đây ạ đồ nghề này em sẽ lấy con chú già ra nhé các bạn nhé là cái dọ để rút ong chúa đó là bọn em à, kiểm tra cầu bên kia xong là có ba mũ ong chúa đẹp ạ rồi em sẽ quay cho quý anh chị xem đây ạ cùng anh chuyên gia anh này chuyên gia thì anh không sợ ong đâu quý anh chị nhá chẳng có bài gì hết quý anh chị ạ quen rồi thì à, dạ. chuyện trích bình thường ra dạ, để kém anh loại bớt nhá để anh coi coi xem con chúa đâu ạ đây một năm mấy tháng là thay thường thường là mấy mấy tháng này nên thay chúa 6 đến 9 tháng 6 9 tháng thay nhé các bạn nhé chúa này vì già nó đẻ kém mà mình chơi chú lon đấy vì mủ ông chúa mình có mà nó tự tạo nhá chúa này nó tự đẻ ra các bạn ạ rồi mai mốt em anh sẽ tạo ra loại à, loại này tạo anh tự tạo là loại ông chúa thứ ba thì anh sẽ chia sẻ sau ạ cái đấy là chuyên sâu hơn các bạn nhé cái đấy cần kỹ thuật nhiều ạ anh đang à, kiểm tra con ong chúa để anh bắt anh loại bỏ các bạn nhé anh loại bỏ thì anh sẽ ờ, lấy con chúa mủ ờ, chúa kia chuẩn bị mấy ngày nó nở ra thì anh sẽ cắt ra đây các bạn nhé tầm 5 6 ngày này anh phải cắt bỏ ở đây rồi các bạn ạ. Anh gắn vào cái cầu này. Cục công chúa gắn vào cái cầu ấy nha các bạn nhé. Rất mong ờ, quý anh chị xem thấy hay thì chia sẻ lên video này cho nhiều người cùng xem ạ. Đây là em phải nói trước em không quảng cáo bia gì nhá là mật ong chúa hiện tại giờ mùa này rất tốt quý chị nhé nhưng mà bây giờ nó là mùa hè rồi hơi hạn hán chút ạ à. mật hơi nâu công ạ à. đúng ra là mật mùa này là mùa hoa của nó thì không có cho ăn uống gì các bạn nhé mật nhà nuôi tất nhiên thì nó không bằng tự nhiên trong rừng được nó gần bằng thôi ạ à. anh đang kiểm tra con chúa các bạn nhé tức là giờ mình vất chúa đi vài ngày không vấn đề gì các bạn nhé nếu vất chúa nhiều quá thì nó không đẻ được thì đàn ong sẽ lụ tàn ạ à. quý anh chị cứ yên tâm ạ à. có chúa chưa nhìn thấy chúa chưa rồi anh nhìn thấy chúa này anh đang rốt chúa được các bạn này em đã zoom to lên nhá đó anh đang à, bắt chúa vào đó anh cho chúa chụp chúa tự chui vào các bạn nhé con chúa đó đây này em sẽ quay lên chi tiết cho quý anh chị xem đây em cận cảnh em bỏ được rồi đó anh đã bỏ chúa vào đây rồi cần ngăn về cần cái tấm không bay mất rồi để em em lấy tấm em chặn cho gấp đôi à không cần à móng tay của anh rồi đây nha quý anh chị nhá đây là mũ ông chúa đây ạ con ông chúa cận cảnh đây các bạn ơi rồi anh đã bỏ ở đây là cái con chúa này bọn em sẽ rốt riêng ra nhá tức là em chưa xử vứt đi đâu ngay đâu các bạn nhá tức là thường thường nói là bắt chúa đây là bắt ong là bắt chúa này nó không đốt đây các bạn này nhưng mà chúng ta vẫn bị bắt, nhá bắt, bắt một ngày ngay sau bỏ dạ, chúng ta bắt trước một ngày nhưng ngày sau là chúng ta cắt à, ngày mai là bọn em con chú ghi nở bọn em kiểm tra sẽ cắt bỏ đây nhé các bạn nhé đây con đồng chúa đấy ạ loài một ngày để cho đàn ông cảm thấy mất chúa rồi còn mà cái bỏ vô à tức là chúng ta bỏ bỏ một ngày là đàn ong nó đàn ong này nó tự phân biệt ra là cái à, nó bị mất chúa rồi nhé các bạn nhé là mất chúa là bên ong nên nó tự tạo cái, cái mũ ong chúa mới đúng không đó còn mới chỉ bỏ vô cho con còn chứ còn thấy mất bỏ vô lật phá à, tức là mình bỏ vô nó phá cái ông chúa này đúng không đúng rồi, đúng rồi anh nói đúng rồi vì đàn ông đàn ông nó không chịu các bạn nhé đàn ông nó không chịu một một đàn ông mà có hai tướng nó không chịu ạ nó buộc phải à, phải có một tướng thôi một con chúa ấy thôi ạ đây là con à, con chúa này em bọn em sẽ rốt rốt lại như các bạn nhé không phải là giết đi ạ rốt lại xong ngày mai sẽ sẽ bỏ cái ong chúa đi cắt bỏ qua đây ạ anh gắn vào cái cầu đó như quý anh chị đã thấy nhé con chúa này bỏ luôn nhé tức là bỏ luôn giờ rốt vào để đây ạ anh để nắp nhé đó thì cứ để em cầm lên để ờ, quay đó anh cứ cầm lên để coi quay cho quý anh chị xem và hiểu biết cái cách ờ, ghép chúa mới tạo chúa do là có màu đen à, đen. cái đít cái đít nó đen này các bạn nhé cái đít ờ, nó có màu đen nó nhọn hơn rồi chắc chắn là quý anh chị nhìn thấy cái đít nhọn hơn rồi đen, anh anh cứ để yên một chỗ để để em quay thì mới được anh chỉnh cho nên nó bị ấy cứ để ngón tay em do là màu đen bọn một chỗ nó là có màu vàng đấy. tơ bao phủ Đây quý anh chị nghe thấy đây kinh nghiệm của anh anh chị chia, sẻ nhé tức là chúa già là có cái đít nó màu đen ạ còn chúa non là cái cái đít nó vàng mà toàn bộ lông tơ nó bao phủ ở dưới luôn nhé nên già này nó đẻ kém quý chị ạ thì quý anh chị cứ hiểu đây là già đẻ kém ạ chủ khoảng 10 tháng 10 tháng rồi à? 10 tháng là 9 10 tháng thì bỏ đúng rồi anh bỏ được rồi ạ 9 10 tháng rồi các bạn nhé 9 10 tháng nên bỏ quý anh chị ạ, nó đẻ kém đi đây. Nó đàn ông đây thì nó sẽ đẻ kém hơn ạ. Còn chúng ta nên ờ, hôm ờ, nếu ngày mai, ngày mai em sẽ chia sẻ cho quý anh chị một cái video ờ, anh cắt chú bỏ vào đây nhá. Là quý anh chị xem hãy xem và để ý thì em sẽ chia sẻ cụ chi tiết cụ thể ạ. Đây là loại bỏ phần loại bỏ loại bỏ cái con chúa này ra rồi nhé quý anh chị nhé. Là em sẽ để riêng rốt riêng ra. Rốt riêng mà để ngày mai sợ nó cũng chết, con này cũng chết. Hả? Để vô là chiêu là chết. Đó nó không có gì ăn các bạn nhé tức là khăn nước này mà em bọn em phải phải buộc phải rốt lại thôi quý anh chị ạ để giết đi thì thà để để cho nó tự ờ, tự tự tự ờ, tự chết chứ còn chúng ta mà giết đi thì cảm thấy tội lỗi quá quý anh chị nhá đó cái à, đàn này coi như cái đàn này này quý anh chị nhớ cái đàn này cho em là cái đàn này nó bị mất ờ, mất chúa thì ngày mai em sẽ bỏ một cái, ngày mai chúa bên đó bọn em sẽ kiểm tra lại cái nụ chúa bên đó em sẽ cắt bỏ vào cái chúa này ạ con chúa này bỏ đi con con chuối này em sẽ bỏ đi quý anh chị nhé còn con chúa đấy là chúng ta sẽ bỏ mũ ông chúa mới vào thì nó mới chịu được nhá nếu như mình bỏ như anh chia sẻ là mình bỏ mũ ông chúa này vào ngay bỏ ông chúa này vào ngay thì đàn ong sẽ phá cái mũ ông chúa non ấy, nó không cho nở ra quý anh chị ạ tức con tướng này còn nó không chịu cho ra này các bạn này loại bỏ được đàn ong còn để mất chúa đó mới tiếc đúng rồi nó mới tiếc mình không bỏ loại bỏ trước thì nó biết là mùi ông chúa bạn nhé cái chúa này nó biết có mùi đấy ạ nó biết có mùi mà thì nó không chấp nhận được cái mũ ông chúa mới bỏ vào ạ nên là anh cũng đây là cái kinh nghiệm của của anh nuôi ong là các bạn biết nhé em đã cho chi tiết đây quý anh chị thấy à, cái con ong chú này này nó già cái đít nó đen hơn này đấy, quý anh chị nhìn thấy đít nó đen hơn ạ giờ mình bỏ ra nó bay mất thì buộc anh phải nhốt vào đây ạ nhốt vào đây để cho nó ong giờ hiện tại bên đàn ong đang yên ổn nó trong nó chưa biết mù ong chú đi đâu các bạn này nhiều lúc con ong ong toàn bộ đàn ong nó vẫn vẫn nghĩ con ong chú này đi ra ngoài đi thụ ờ, thụ tinh các bạn nhé anh con ong vẫn nghĩ là đi ra thụ tinh ạ thì uh, chúng chờ đợi mà nếu một ngày mà không về là nó biết là bị mất ong chúa thì đến tối mà không về là nó biết chắc chắn là con ong chúa bị mất rồi là bị con gì bắt mất hay đi thất thoát thì nó cái đó là rõ ràng là quý chị nhé thường thường là con ong chúa non mà mới đi bay thì con chuồn chuồn nó hay bắt nó ăn các bạn nhé vì mùa ong chúa ờ, sữa ong chúa thì rất tốt mà các bạn các bạn đã thấy là mùa ong chúa non rất tốt ạ đây em sẽ để đây cho quý anh chị ờ, em zoom lại nhỏ to thì cho quý chị xem chi tiết cụ thể hơn nhé đó, em zoom nhỏ này đó quý anh chị đã thấy đấy rồi em zoom to này em để máy em zoom to thì quý anh chị thấy như con chú nó, ờ, em zoom to thì quý anh chị nhìn nó rõ hơn ạ to hết mức rồi quý anh chị đấy nó đang thò đầu một cái đít đấy, quý anh chị nhé cứ bỏ lên bỏ xuống thôi để nó tìm đường nó thoát ra các bạn nhé nhưng mà hiện tại giờ mình nhốt vào rồi thì nó không thể thoát ra được ạ nhét vào đấy nó không thoát ra được đâu đây là cái mẹo nhiều lúc mẹo mà kinh nghiệm nhé các bạn nhé kinh nghiệm của anh à, đặng trường anh chia sẻ cho quý anh chị đấy thì rất mong à, quý anh chị mà xem thấy à, cảm thấy hay thì hãy chia sẻ lên à, trang cá nhân cho nhiều người cùng xem để mà học hỏi nuôi ong à, cách nuôi ong các bạn nhé nuôi ong được à, bắt ong về thì nuôi nuôi thì cảm bắt được thì dễ mà nuôi thì rất khó các bạn ạ nhiều anh em hỏi đó thì nhiều lúc anh em không không tìm hiểu về cái cách nuôi ong thì nó rất khó nhé tại sao ong hay bỏ đi ạ bỏ đi là nguyên nhân là chúng ta có nhiều mũ ong chúa này thì nó ta tự tách đi các bạn nhé có thể là quân các, các quý anh chị là mà ít mà nhu cầu nó muốn sinh sản ra nó phải buộc nó phải tách ạ chứ không không để được ạ chứ nó tách đi thì chúng ta biết trước thì chúng ta tự chia đàn tách ra thì nó vẫn yên ổn lại nhé còn để nó tự tách thì là hầu như nó bị bị mất nó bay ra chỗ khác nó đi về chỗ khác còn người khác bắt mất các bạn nhé nhưng không nó không ở tại cái cái ổ này nữa không ở ổ cũ đâu ạ bọn em thường thường là em tách ra thì em bọn em cách một thời gian bọn em sẽ để xích cái, cái ổ ra xa hơn nhé đây là ổ không các bạn ạ đây hai ổ không chứ không phải hai ổ ong nữa hai ổ ong mà em đóng để sơ cua cần thiết em em tách đàn thôi cái ổ nó vẫn để nguyên này ổ này tách nào nhanh chưa chưa chưa tách à chưa tách các bạn nhé do, để con chú này do kém quá đúng không chú kém là cũng già rồi 9 tháng này cũng đúng rồi thì nó to thì giờ em bọn em muốn thay chú mới để thì nó mới sinh sản nhanh được các bạn nhé ừ, hầu như chúng ta để chú già này thật sự nó đẻ nó yếu hơn già này nó yếu hơn chắc chắn rồi con trẻ rồi giờ mình sẽ thay, thay chú nó phải chấp nhận vì giờ từ giờ đến đến chiều tối nó nó cảm giác mất à, chú rồi các bạn ạ thì à, có thể ngày mai kiểm tra là ngày mai anh sẽ bỏ một mũ ông chuông mới 6 giờ đồng hồ mới bỏ được mũ à, 6 giờ các bạn nhé như anh nói là 6 giờ 6 giờ đến 12 giờ 6 giờ đến 12 giờ khung giờ của nó chúng ta nên bỏ một ông chua mới thì chúng ta giờ bỏ thì có thể là sáng mai chúng ta bỏ được rồi ạ nhanh nhất là 6 giờ 2 giờ là bỏ thôi nói đến sáng mai bỏ được đấy đấy sáng mai là bỏ đẹp thì chúng ta đừng để chiều đến chiều 16 giờ nữa từ từ bây giờ 10 giờ đến chiều tối 6 giờ chúng ta nên không nên tránh nhé giờ thì em quay tầm khoảng 10 giờ rồi chúng ta nên tránh để không tốt ạ từ 6 đến đến 12 tiếng mà tốt nhất 12 tiếng các bạn nhé tốt nhất 12 tiếng ạ dạ thôi thì cũng uh, cuối video em uh, ờ, to nhà tiến cũng uh, xin phép uh, dừng ở đây nhé đây là cách uh, bỏ ong chúa già này để thay ong chúa mủ ong chúa non nhé các bạn nhé các bạn thấy hay thì hãy tặng em Tony Tiến một like ạ và anh chị nào chưa bấm nút chuông tiện bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đòn nhé em Tony Tiến xin chào tổng chào quý anh chị và các bạn nhé Let's <clears throat> go.